bị giòn ấy, giòn cục cục luôn bây giờ là nhung sẽ cắt cái phần thịt à, ra nhá oh. quá oh. mình để nguội một chút nữa thì tốt ui da giòn lắm wow. này là mình nó phải bó luôn ủ giòn lắm da này không cắt wow giòn dã man luôn đấy giòn cũng cục lên bên trong thì ngọt nha Mọi người hôm nay nhung sẽ vào bếp để làm cái món chân giò heo quay rút xương của Nhung nha Đây, đây là cái chân giò Nhung đã mua về còn nguyên một cái chân giò Nên là Nhung sẽ rửa sạch và tiến hành là rút xương mọi người lần đầu tiên rút xương thì cảm thấy rất là khó không biết làm sao nhưng mà khi mà mình thực hành mình cảm thấy cũng rất là đơn giản chúng ta chỉ cần dùng một cái dao sắc rạch một đường thẳng từ trên phần bắp lớn xuống cái phần mấu phần khớp đấy mọi người xong chúng ta bẻ một cái là nó ra mọi người nhé đó, mọi người thấy đơn giản không? Chân giò rút xương của mình đã xong rồi đấy ạ. Bây giờ là sẽ đến cái khâu quá trình để chúng ta chuẩn bị gia vị. Ở đây thì Nhung sẽ có là gia vị gồm sả, tỏi, hành tím, gồm có muối, mì chính, tiêu và bột lêm, nước cốt chanh, rượu trắng. Bây giờ Nhung sẽ cho hành tím, tỏi, sả, à, và rượu trắng vào cái máy xay để chúng ta xay nhuyễn nha. Hoặc là ai có cối thì mọi người có thể giã cũng được ạ. Đó và nhung sẽ xay xay nhuyễn và sau khi xay xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho và chúng ta nọc hoặc là chúng ta vắt để lấy cái nước nha mọi người ở đây thì nhung có mình cái khăn thì nhung sẽ cho vắt vắt thật mạnh để cho chúng ta ra được nhiều cái nước ờ, tinh tiết nước nước cốt thì càng nhiều càng tốt ạ để chúng ta ướp gia vị Đấy, đây là nhung đã được một cái à, lượng là nước cốt cũng rất là nhiều nhung sẽ cho là bột nêm tiêu muối đường vào Đấy, xong rồi là nhung sẽ trộn đều nha trộn đều cho các thành phần gia vị lẫn với nhau và nhúng sẽ cho vào cái phần bắp vừa rồi mình lọc đó ạ. Mình ướp gia vị, ướp xong mình để đấy khoảng chừng 15 30 phút. Sau đó là nhúng sẽ đi bó lại mọi người ạ. Bó chặt được cái phần bắp lại để chúng ta cho lên chúng ta hấp nha mọi người ở đây là nhung không có cái chỉ to nhung dùng cái chỉ nhỏ nên là cái bắp nó bó nó không được đẹp và không được chắc chúng ta có dùng cái chỉ to ấy, thì chúng ta bó nó sẽ chắc hơn sau 30 phút hấp thì cái chân giò của mình đã hoàn thành rồi mọi người ạ. À, nói chung là mình bó nó không được chặt nên không được hài lòng, không được đẹp lắm. Nhưng mà cũng rất là ok. Ở đây là nhung xé còn cái thành phần à, gia vị còn lại như là nước cốt chanh, muối và mình cho ít dầu điều nữa và cho nó đẹp mắt và mình xé quét đều lên cái phần bì, phần da bên ngoài nha mọi người. Chúng ta sẽ quét đều và quét kỹ để cho tất cả các gia vị được ngấm đều trên cái phần bì nha mọi người đó và khi sau khi chúng ta đã quét đều ngấm đều hết gia vị rồi đó thì chúng ta sẽ dùng một cái dĩa ờ, để chúng ta xiên cho nó uh, thủng cái cách đất ra ra mọi người để khi mà chúng ta nướng nó ngấm gia vị đó nó sẽ không bị à, lộ và nó phồng nhìn đẹp và giòn hơn nha mọi người đấy mình xiên thật kỹ để cho cái gia vị nước cốt chanh ngấm muối ngấm vào và dầu điều cũng ngấm vào luôn để nát nó sẽ phồng lên rất là đẹp mắt à, sau khi nhung đã xiên xong rồi thì nhung chiên bằng cái nồi chiên không dầu Nhung sẽ cho vào chiên luôn Còn những ngai mà mọi người chiên dầu ấy Thì chúng ta có để tủ lạnh hoặc để 30 phút Cho nó ngấm gia vị nó, nó săn nó khô lại đấy thì, thì lúc đó mọi người cho lên chảo dầu mọi người chiên nha Bây giờ Nhung sẽ cho cái chân giò của mình vào cái lồi chiên không dầu để mình chiên nha Thì Nhung sẽ cài ở cái nhiệt độ là 180 độ và 15 phút trước thì nhúng sẽ trên 15 phút, sau 15 phút nhúng sẽ dở lại và trên 15 phút nữa. Nếu như những ngày muốn ăn giòn hơn thì chúng ta chiên thêm. Hello, xin chào cả nhà, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh vlog Nhung Nguyễn uh, cuộc sống ở Hàn của gia đình nhà Nhung nhé. Cái hôm nay gia đình nhà mình làm cái món chân giò heo quay. Uh, xin mời cả nhà nha, giòn cùng cụm luôn mọi người. Lần đầu tiên làm nhưng rất thành công. Anh ăn nhiều vào nha. À, cuốn này. Mình hôm nay mình sẽ ăn cùng với bánh tráng bánh tráng cuốn với bún và rau ở đây là mình sẽ có là cái um, ớt chuông màu đỏ và ớt chuông màu vàng ra mùi này ra thơm này lần đầu tiên làm cái uh, chân giò này nhưng mà thành công rực rỡ luôn mọi người Ôi dồi, ăn nghe tiếng uh, ăn nghe tiếng kêu của cũng luôn Ừ. ừ. cái miếng đó mọi miếng bì chưa miếng bì này giòn miếng trong thì mềm chấm nước mắm ừ. ừ. ôi trời ơi cái bì nó rất là giòn mà cái phần thịt bên trong rất là mềm luôn ừ. Ừ. trời ơi ăn nó giòn không ừ giòn giòn giòn ngậy giòn ăn như giòn như bánh đa luôn kêu cục cục cục đấy cuốn như này xin mời cả nhà à. ngon quá chân giò này mà làm món nhậu à? cho mấy anh em ngồi nhậu bia thôi đúng là kiệt tác không trong này thịt bên trong thì mềm qua cái bì mọi người nhìn cái bì á đó nó dày dày khoảng không chấm à, không chấm năm cm <laughs> có nghĩa là cả một cái bì eo nó dày hết luôn nó, nó giòn tung cái này luôn qua cái lớp bì bên trong là cái lớp thịt và lớp mỡ nó mềm ô oh. mm ngon tuyệt vời ngon anh nhỉ ngon đây cái bì bên ngoài thì giòn có thể lên tao người quánh mà ngọt cái bạc hà to lắm ăn ừ. <clears throat> ăn cái rau đồng mùa ấm, ấm này là rau lên tốt rau bạc hà nhà trồng một đồi rau mà trồng một rau bạc hà đấy wow vâng, giòn không nhận lần đầu tiên làm mà thấy thành công thật chuông ớt chuông đỏ và ớt chuông vàng những dưa leo salad và những rau mùi mỗi thêm tí hoa ăn thịt <laughs> một cái chân giò đại bác luôn rồi là cái bắp à, bắp sau ấy to đó ôm chặt em mm bỏ rồi wow. ngọt lắm cái gò thịt rất là thơm mọi người chưa đến kiểu như là người ta chưa chưa kịp nhấp môi là mình đã quay đơ rồi đấy dân để phóng mà nhậu lên này nghĩ vậy à. đã dạ, giòn thôi Việt Nam mình là thích ăn cái kiểu quay giòn như này nhai nó sật sật khộn khộn cả mới thích nhưng mà người Hàn lại không thích ăn cái kiểu ừ, dai cứng này hay thích ăn mềm không? bên Hàn cái chân giò thường là người ta hầm hầm bị thuốc bắc hầm cho cả ừ, chục tiếng cả 10 tiếng đồng hồ hầm ngày hầm đêm hầm tiếng trước hầm hôm sau luôn cho nó nhũn không ngưỡng ngon lắm lắm lắm cái tụi bác á không mà có nghĩa là cái miếng chân giò của họ ấy mà mình bắt ăn ấy, nó như keo dính luôn ừ. mềm như cỡ vậy ở bên Hàn là đồ ăn thường là thiên về đồ mềm và đồ lạnh nhiều hơn Việt Nam mình nhiều thích ăn đồ giòn đồ rắn ví dụ như chân giò này hay còn là thịt quay heo quay thì quay là cứ thích giòn giòn mà ăn nhai cái vỏ nó giòn giòn của bụng thích ngon quá cái miếng cái miếng thịt này giòn thì thôi rồi cái bì nó giòn nó rắn cọc cọc cọc, cọc luôn mọi người mà kiểu như nó giòn nó rắn không thể cắt nhỏ cắt với miếng thịt to là to dày đến hai cm <laughs> cái chân giòn ấy mình hấp rồi mình quay nữa nó gần như là nó teo hết dầu lên ừ, quay lên bằng cái nồi trên nồi trên không dầu ấy nên là nó chảy cái nước dầu ra ừ. Ừ, cảm giác nó giòn cục cục cục ngon lắm mình nhìn à, miếng miếng bì à, thịt dày không cắt mỏng được ừ. ăn cái bì này chứ ừ. ăn như ăn cơm cháy cột cột cột món này là nhậu này tuyệt phẩm làm cho các anh mà xem bóng đá từng đêm mình thôi rồi ngày mình gãy răng toàn móng giò móng móng này của là toàn da thôi toàn bì thôi đây là móng giò móng này là toàn bì thôi mà cái bì này thì nằm chắc gãy răng răng giòn giòn lắm giòn mà thì nó giòn giòn mình đây là mình mình chặt mình chặt ra mà mình ăn còn nó cột cột cột nó như này nó rắn mình cặm rồi đó mọi người nhìn cái bì miếng bì phải thái như này mới thái được thái mỏng nãy thái mỏng nó mỏng đã không thái chua ngọt quá ngọt ngọt như ăn hoa quả luôn mọi người à, là ăn xoài thôi mình đi siêu thị ấy bình thường là mua xoài là mua ở trên mạng hoặc là mua qua các cửa hàng Việt Nam hôm nay đi mua đồ siêu thị Hàn ấy thấy xoài mua tưởng nó giòn nhưng bên trong bên trong mềm mềm nhưng vâng, được cái ngọt ừ. mềm cũng được cái ngọt thì cả nhà nhà hai vợ chồng nhà mình á cái chân giò khá to ăn là <laughs> không là ăn hết rồi <laughs> ăn cũng nói chung là gần hết rồi còn một tí nữa những cái phần giòn phần da giòn là ăn hết rồi đó <laughs> cảm ơn mọi người đã luôn xem video của nhà mình nhá à, và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh like và chia sẻ giúp gia đình hay tạo được cả nhà